Ông là nhà văn người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi. Tác phẩm của ông, sự hấp dẫn của Andersen nằm ở thể loại truyện cổ tích. Năm 1830 năm, ông bắt đầu sáng tác truyện kể nhan đề, truyện kể cho trẻ em. Tác phẩm cổ tích nổi tiếng nhất của ông như Nàng tiên cá, bộ quần áo mới của hoàng đế, chú vịt con xấu xí, Phong cách sáng tác của ông giản dị, đan xen giữa mộng tưởng và hiện thực. Chuyện cô bé bán diêm là một trong những câu chuyện hay nhất của ông. Những như các em nhé. Về tác phẩm chuyện cô bé bán diêm, thể loại là chuyện cổ tích, phương thức biểu đạt là tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, ngôi kể là ngôi thứ ba. Cốt truyện, nhân vật chính là cô bé bán diêm, Chúng ta tóm tắt. Trong đêm Noel giá rét, tuyết phủ đầy trời, có một em bé bán diêm đầu trần, chân đất đi giữa màn đêm, không bán được bao diêm nào, em không dám về nhà vì sợ bố đánh. Em liền tìm một góc khuất, có hai bức tường để ngồi nghỉ. Vì quá giá lạnh, em đã đốt các que diêm và ảo cảnh dần hiện ra trước mắt em, lò sưởi, bàn ăn, cây thông Noel và cả bà em. Thấy bà, em đã đốt cả bao diêm và đi với bà lên với Thượng Đế. Sáng mùng 1 đầu năm, người ta thấy xác của em ở trên đường phố giá rét với nụ cười tươi trên môi. Bố cục gồm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến lúc đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Nội dung là hoàn cảnh của cô bé bán diêm. Phần 2 tiếp theo đến họ đã về chầu Thượng Đế Nội dung là những giấc mộng tưởng của cô bé bán diêm sau mỗi lần quẹt diêm. Phần 3 là phần còn lại, cái chết của cô bé bán diêm. Phần hướng dẫn đọc, chúng ta trả lời câu 1. Chỉ ra các yếu tố của chuyện được thể hiện trong văn bản cô bé bán diêm bằng cách hoàn thành bảng sau làm vào vợ Các yếu tố của chuyện, đề tài, nhân vật, sự việc, chi tiết tiêu biểu Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản và chủ đề. Chúng ta hoàn thành như sau. Đề tài kể về hoàn cảnh bất hạnh của cô bé nghèo và ước mơ của em trong đêm Noel. Nhân vật là cô bé bán diêm. Sự việc cô bé có hoàn cảnh đáng thương đi bán diêm trong đêm giao thừa. Em bị mất đôi giày, phải đi chân đất giữa trời đông giá lạnh bán hàng nhưng không ai đoái hoài bận tâm đến em. Các lần quẹt diêm của em bé, em quẹt diêm để sưởi ấm và mỗi que diêm em lại nhìn thấy những điều kỳ diệu. Và rồi em nhìn thấy bà, em quẹt tất cả các que diêm còn lại. Sáng hôm sau, em bé bán diêm đã chết. Chi tiết tiêu biểu Giữa đêm giao thừa, cô bé ngồi co ro trong giá rét. Em đã quẹt diêm để sưởi ấm, em tưởng tượng mình đang ngồi trước lò sưởi Em quẹt que diêm thứ hai, một bàn ăn được dọn sẵn. Em quẹt que diêm thứ ba, có một cây thông Noel trang hoàng lấp lánh. Lần thứ tư em thấy bà nội hiện về. Lần thứ năm em quẹt tất cả các que diêm còn lại trong bao. Em thấy bà cầm lấy tay em, hai bà cháu bay vụt lên cao, chẳng còn đói rét, đau buồn nào nữa. Em bé đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. Tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản, thể hiện nỗi xót xa của nhà văn trước số phận bất hạnh và cái chết thương tâm của em bé bán diêm, trân trọng những ước mơ của em bé. Chủ đề là niềm cảm thương xót xa đối với những số phận bất hạnh trong xã hội. Câu 2. Từ việc đọc các văn bản trên, em rút ra bài học kinh nghiệm gì khi đọc truyện ngắn? Chúng ta trả lời bài học kinh nghiệm khi đọc truyện ngắn là xác định những sự việc được kể đâu là sự việc chính. Nhận biết tính cách nhân vật qua các chi tiết miêu tả ngoại hình, tâm lý, hành động và lời nói. Nhận biết được lời của người kể chuyện và lời của nhân vật, tình cảm của nhà văn, rút ra đề tài, chủ đề của chuyện. Rút ra được bài học cho bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích Đầu tiên là phân tích nhân vật cô bé bán diêm. Hoàn cảnh của cô bé bán diêm, bối cảnh xuất hiện là đêm giao thừa giá rét, mọi nhà đều sáng rực ánh đèn, trong phố sực nước mùi ngỗng quay. Đây là thời điểm mọi người trở về đoàn tụ gia đình, sum họp đầm ấm trong không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hình ảnh cô bé Ngoại hình đầu trần, chân đất, chân đỏ ửng tím bầm, đôi tay cứng đờ ra vì rét. Hành động thu đôi chân lại, ngồi nép vào một góc tường, ý nghĩ không dám về nhà vì sợ cha mắng. Gia cảnh của em bé Quá khứ, bà nội hiền hậu, hết mực yêu thương em, sống trong ngôi nhà xinh xắn, có dây trường xuân bao quanh, một quá khứ đầm ấm, hạnh phúc. Hiện tại, mẹ chết, bà nội cũng qua đời, sống với người bố khó tính, sống chui rúc trong một xó tối tăm, trên gác sát mái nhà, luôn phải nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa của người cha. Đi bán diêm để kiếm sống, bị bắt nạt và trêu chọc, bị lấy mất chiếc giày. Thể hiện cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình yêu thương, hết sức đáng thương và bất hạnh. Nghệ thuật ở trong phần này là tương phản đối lập, tương phản giữa trời gió rét với sự nghèo khổ thiếu thốn Giữa cảnh đón giao thừa ấm áp trong nhà với em bé đầu trần chân đất lang thang một mình đói rét. Việc bán diêm và sự hờ hững của người qua lại. Ngôi nhà có dây trường xuân bao quanh và cái xó tối tăm làm nổi bật cảnh đời bi thảm đáng thương của em bé, gợi niềm cảm thương cho người đọc. Hai, Những giấc mộng tưởng của cô bé sau những lần quẹt diêm những hình ảnh sau mỗi lần quẹt diêm. Quẹt diêm lần một tưởng như đang ngồi trước một lò sợi bằng sắt, có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng, lửa cháy non đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng. Mong ước được sưởi ấm vì em rất rét. Quẹt diêm lần hai, bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, có cả một con ngỗng quay. Mong ước được ăn vì em rất đói, Quẹt diêm lần 3 thấy hiện ra cây thông Noel lớn, trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh, mong ước được vui chơi của tuổi thơ. Quẹt diêm lần 4 thấy bà đang mỉm cười với mình, xin được về với bà, mong ước được che chở, yêu thương. Quẹt diêm lần 5 thấy bà to lớn và đẹp lão, bà cầm lấy tay em rồi hai bà cháu bay lên cao, cao mãi, mong muốn thoát khỏi cô đơn, đói rét, đau buồn của cuộc sống trần gian, mong ước giản dị, ngây thơ, trong sáng, chính đáng, luôn khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy tình thương yêu. Nhận xét qua những lần quẹt sim tác giả giúp ta hiểu tâm hồn ngây thơ trong sáng của em bé bán sim những ước mơ lãng mạn, dịu kỳ nhất từ vật chất đơn giản nhất cho đến ước mơ được sống trong tình yêu thương. Thực tế khắc nghiệt đổ ập vào em khiến cho số phận của cô bé ngày càng trở nên bất hạnh. Thái độ tình cảm của tác giả là đồng cảm, xót xa, yêu thương, chia sẻ với số phận bất hạnh, nhỏ nhoi và ước mơ của trẻ thơ. 3. Cái chết thương tâm của cô bé bán diêm Em bé chết nhưng đôi má vẫn hồng và đôi môi đang mỉm cười. Cái chết không vi lụy mà được miêu tả rất đẹp. Cái chết của một người toại nguyện. Nguyên nhân cái chết của em bé vì giá rét trong đêm giao thừa, sự độc ác của người cha, sự lạnh lùng vô tình của mọi người, cái chết là sự giải thoát cho em khỏi cảnh đói rét, cô độc, tố cáo sự độc ác của người cha và lên án sự thờ ơ vô nhân đạo của người đời trước một em bé khốn khổ. Nhận xét về cách kết thúc chuyện, kết thúc có hậu có thể lý giải dựa trên chi tiết vẻ đẹp của em bé khi chết. Có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười là một cái chết đẹp, hình hài thể xác chết mà linh hồn khát vọng của em bé vẫn sống, niềm cảm thương xót xa của tác giả Kết thúc không có hậu, cô bé chết, cái chết khốn khổ là một cảnh tượng thương tâm. Em đã chết vì đói, vì rét, vì thiếu tình yêu thương. Đây chính là à, thể hiện ở nguyên nhân cái chết của cô bé. Nghĩa là chúng ta hiểu cái chết có hậu cũng được. Nghĩa là chúng ta hiểu là cái kết thúc là có hậu cũng được hoặc không có hậu đều được. Chúng ta có thể lý giải được, à, đúng là được. Tình cảm của tác giả là tình yêu thương, nỗi xót xa, đau đớn, niềm cảm thông sâu sắc với những em bé bất hạnh. Tác giả phát hiện và trân trọng những ước mơ của các em. Đây là tư tưởng nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Yếu tố kỳ ảo ở trong truyện Yếu tố kỳ ảo trong truyện là năm lần quẹt diêm của cô bé với các sự vật hiện ra, lò sưởi, bàn ăn dọn sẵn, cây thông Noel, hình ảnh người bà. Tác dụng của các chi tiết kỳ ảo là các chi tiết mộng ảo đan xen với các chi tiết hiện thực đã gửi gắm ước mơ về cuộc sống no đủ, tràn đầy yêu thương của cô bé bán diêm. Ý nghĩa của câu chuyện Qua câu chuyện, nhà văn muốn truyền tải đến người đọc thông điệp giàu ý nghĩa, thấm đẫm giá trị nhân đạo. Hãy yêu thương trẻ thơ và để cho chúng được sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, xây dựng cuộc sống ấm no cho tất cả mọi người, nhất là cho những em bé đáng thương trên đời. Tổng kết, nghệ thuật Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn đang xen giữa yếu tố thật và huyền ảo với các tình tiết diễn biến hợp lý. Ngôi kể thứ ba, ngôn ngữ kể linh hoạt, kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm, kết cấu chuyện theo lối tương phản, đối lập. Nội dung chuyện kể về hình ảnh một cô bé bán diêm nghèo khổ, cô đơn, bất hạnh trong đêm giao thừa. Qua đó tác giả muốn gửi gắm một thông điệp giàu tính nhân đạo, hãy yêu thương và để trẻ thơ được sống hạnh phúc. Video của cô đến là hết. Chào các em.